Dạ, con xin uh, sư ban cho chúng con bài phát thoại ạ. Mm-hmm. <clears throat> hôm nay trên núi trời ờ, rất là xấu cho nên ờ, tôi cũng có cái ý e ngại là không biết cái đường truyền nó có tốt hay không hên xui ừ. hôm qua đó thì hôm trước hôm qua chứ hôm kia hôm kia chúng tôi thấy trời trên núi nó đẹp bên dưới núi thì nó mịt mù tại vì mình trên núi ở độ cao 1.200 200 mét thì mây nó dưới chân mình hết giống như mình đang bay vậy đó đẹp lắm trời nắng rất là đẹp tôi mới đi bộ tôi đi một vòng vậy ờ, trên đây thì mang tiếng là sấm núi thật ra nó vắng người vắng người lắm rồi có đi một một đoạn lên rừng rồi quay về các vị tôi nghe tôi bắt đầu thời giảng bằng một cái câu chuyện rất là rùi bu nhưng mà nó nó nó nó, nó lại là cái duyên khởi quan trọng là sau một vòng tôi đi xuyên qua uh, một cái phố núi có lên rừng một ít rồi quay trở về tà tà thông thả nhìn nắng sáng rất là đẹp ừ, đẹp lắm thì uh, khi về đến cái ờ, cái am của mình ấy, thì tôi mới thò tay vô trong túi tôi lục tôi kiếm cái chìa khóa mà mình mặc hai áo mình biết mình để ở cái, cái túi nào à, lây quay cái bốn bốn năm cái túi tìm được cái chìa khóa thì lúc đó lúc mà tìm được cái chìa khóa tôi trải qua một giây phút mà nhiệt bổ nó gọi là satori là đại ngộ tôi nhận ra một chuyện rất là thú vị là hơn một giờ đồng hồ trôi qua tôi đã đi rất là nhiều chỗ đi qua xuyên qua đi qua một cái sông núi đi lên rừng rồi trở về Ờ, đi xuyên qua mấy cái con đường mòn tưởng sao cuối cùng trở về là, lại đi tìm cái chìa khóa em biết cái hình dung được cái gì đâu? mình đi bao xa đi nữa ờ, đi bao xa thì cuối cùng á thì mình cũng trở về đi tìm lục tìm lại một cái miếng kim loại mỏng mỏng mà người ta gọi là chìa khóa à tôi nhắc lại đi bao xa rồi cuối cùng cũng quay về với cái miếng kim loại nhỏ nhỏ mà người ta gọi là chìa khóa lấy cái chìa đó nó, nó biết bao nhiêu lỗ mà tại sao phải chọn đúng cái lỗ khóa vì nghe kể tôi nói cái, cái chìa đó mình có thể mình thọc, thọc xuống đất cũng được à, mình thọc xuống đất cũng được mình kiếm gì chỗ mình tại sao mình phải kiếm đúng cái miếng kim loại đó <clears throat> kiếm đúng cái, cái miếng kim loại mà người ta gọi là chìa đó mà trong một cái chùm như vậy nó có biết nhiêu chìa mà lấy đúng cái chìa đó rồi phải tra đúng vào cái cái chỗ đó thì để mở cánh cửa rồi để đi vào cái cái, cái, cái căn nhà và và từ cái nhà đó mới vào đúng cái phòng mà mình muốn các vị thấy chưa đó là một quãng đường đi bộ ngắn đi có hơn một giờ đồng hồ thôi đó. Ở trên núi tôi đi bộ ừ. thì tôi mới nghĩ một chuyện là những người mà đi nghèn dặm từ úc mà bay qua bên nhật rồi về việt nam rồi qua mỹ rồi cuối cùng mà trở về úc hoặc là từ châu âu mà đi qua mỹ rồi trở về châu âu không rồi từ việt nam đi qua mỹ rồi trở về việt nam có đi đâu nhìn nhậm thì cuối cùng quý vị nhớ kỹ đây cái, cái cuối cùng là từ sân bay về đó thì cũng bởi vì cũng phải thọ tay vô lấy cái gì khóa <laughs> còn không nữa đó thì bà con phải móc cái phone này phải móc cái phone móc cái phone bấm bấm bấm bấm bấm bấm, bấm, bấm gọi cho người nhà mình ra mở cửa thí dụ như vậy nó bây giờ má sắp về rồi nha à, má sắp về rồi. mà tại sao là trong thiên hạ có biết bao nhiêu số phone mà mình phải chỉ gọi đúng cái số đó thôi các biết chưa lúc bây giờ cái số nó trở thành là cũng là một cái chìa khóa chìa khóa mở mở, mở, mở cửa nhà đó mặc dù nó là cái phone nhưng mà trong cái phone nó có cả trăm số mà mình phải gọi đúng cái số nào đó thì mới có người mở cửa cho mình vào đúng không ừ. thì uh, ngay lúc đó tôi mới nghĩ ra một cái chuyện mà tôi sơ thấy nó, nó, nó xúc động lắm xúc động ở chỗ là thì ra chúng ta đời sống chúng ta có qua bao nhiêu sóng gió phong ba thì cuối cùng mỗi người cũng phải có một cái chốn về và chỉ về với cái chìa khóa của mình thôi đấy và lúc đó tôi mới nhớ cái câu chuyện mà tôi đã kể 2.000 lần trên internet đó là um, có cái ông nó đi nhậu nó nhậu say xỉn với bạn bè là lúc anh về đó thì bạn bè chia tay ảnh lúc chia tay thấy anh đứng trước nhà đứng trước ở ngoài đường á cũng đứng ngoài cột đèn đường mà anh đi tìm cái gì dưới đất á. thì bạn nó đi rồi nó mới quay xe nó lại nó hỏi tìm cái gì có cần nó giúp hay không thì nó tìm cái chìa khóa thì mấy bạn hỏi ông có chắc ông lớn rớt ở đây hay không nó chắc thì không có chắc nhưng mà tại vì ở đây có đèn đường cho nên tôi tìm ở đây <laughs> câu chuyện đó đối với tôi nó rất là thú vị ông không có biết chìa khóa ông có nằm ở đâu nhưng mà trước mắt ông nhậu xỉn rồi thì thấy chỗ nào có đèn sáng là ông tới ông tìm chìa khóa qua đó thôi đấy thì mình cũng vậy Mỹ nó có một câu tôi cũng nói nhiều lần vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu đấy chính vì mình không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu cho nên mình mắc vào hai cái sai lầm sau đây và từ đó mình tiêu pha hoang phí rất là nhiều công sức thời gian trí tuệ tiền bạc và hy sinh vô vàng ờ, nhiều thứ lắm để mà chuột lại cái ngu đó cái ngu thứ nhất là không biết cái vấn đề của mình thật sự nó là cái gì cho nên à, coi những cái không thật sự là vấn đề đó là vấn đề và những cái nó thật sự là vấn đề đó thì mình lại không xem nó là, là vấn đề à, để mà giải quyết đó, cái, cái đó là cái cái ngu thứ nhất cái ngu thứ nhất là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu và có những cái nó không đáng để xem là vấn đề thì mình lại nâng nó lên thành vấn đề à, còn những cái đáng để giải quyết như là một vấn đề thì mình lại bỏ nó qua một bên và từ đó nó dẫn đến cái ngu thứ hai là mình mãi mê đi tìm giải pháp cho những cái mình gọi là vấn đề à, nó là đó là cái công thứ hai mà có nhiều khi chỉ vì đi tìm cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề mà nếu mà cái cái vấn đề đó nó đáng để mình giải quyết thì mình mình mất à, một đời mất 10 năm 20 năm nó không tức còn cái này là chính vì mình không biết vấn đề ở đâu cho nên à, mình xem những cái không đáng là vấn đề là nâng nó lên thành vấn đề rồi tìm cách đi bỏ ra cả một đời để giải quyết nó mà khổ thay khi mình đã thấy cái vấn đề không phải là vấn đề mà không phải vấn đề mình xem nó là vấn đề thì cái chuyện mình tìm chìa khóa nó cũng là sai bét thế là cả một đời thay vì đi tìm chìa khóa mình chỉ tìm được có cái cái cái đinh thôi hoặc là một cọng kẽm thôi mà biết mở vào đâu uhm, cho nên nhớ cái câu này nữa cái chìa khóa mà ổ nào mở cũng được đó là chìa khóa vạn năng mà cái ổ khóa mà chìa nào mở cũng được thì đó không phải là ổ khóa nữa nhớ nha mày nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm à. cái chìa khóa mà ổ nào mở cũng được đó là chìa bản năng nhưng mà cái ổ mà chìa nào mở cũng được đó, thì nó là ổ khóa hư đây, ở đây cũng vậy có những cái vấn đề là lẽ ra nó, nó mình xem nó là vấn đề nhưng nó không phải là vấn đề à, nó phải là cái chuyện đáng để mình quan tâm Đấy. Ờ, và các vị ờ, ờ, hỏi tôi vậy chứ nói lòng vòng vậy chứ cái vấn đề thật sự của chúng ta là gì thì phải nói rằng là tùy vào cái căn cơ của mỗi người chữ căn cơ nghĩa rộng đó. căn cơ nghĩa là tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý đó Đấy. tùy căn cơ mỗi người mà cái vấn đề của mỗi người nó không có giống nhau nhưng mà tụ chung lại đó thì chúng ta phải về với Phật thôi ừ, Phật dạy trong bao nhiêu năm hoàng đạo đó ta chỉ nói có hai chuyện thôi chuyện thứ nhất xác định mọi hiện hữu là khổ và chuyện thứ hai là đưa ra một con đường thoát khổ đó chính là cái vấn đề lớn nhất của đạo Phật Ờ, vấn đề lớn nhất mà Đức Phật này đặc biệt này, chú ý bởi vì tất cả vấn đề của chúng ta nó đều khởi đi từ cái chuyện mà chúng ta hiện hữu trong đời này thôi có một điều như tôi vừa nói tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức của mình mà như tôi vẫn thường nói à, là do từ cái trình độ nó dẫn đến thái độ dẫn đến ờ, hành động dẫn đến nếp sống từ cái trình độ nó dẫn đến cái chuyện nhận thức này cho nên à, chỉ có rất là nhiều chuyện yeah, dạ, mà trong mắt người này nó là vấn đề nhưng trong mắt người kia nó không phải là vấn đề chính vì vậy cho nên đức phật ngày chốt lại vấn đề ngài nói rằng là cái vấn đề mà rốt ráo nhất tất cả những người có trí đều phải nhìn nhận đó thì gom mình chỉ có hai chuyện thứ nhất là xác định mọi rắc rối trên đời đều đi ra từ hiện hữu như vậy cái hiện diện đầu tiên đó, hiện hữu nó là khổ đây giải quyết cái hiện hữu được và cái thứ hai đó là cái con đường mà dẫn đến cái, cái, cái con đường mà đưa đến cái giải pháp cái, cái giải pháp để giải quyết cái, cái sự hiện hữu đó thì chỉ có hai cái vấn đề này nè nó là cái mới là cái chuyện lớn mà tất cả hiền trí trong đời ba đời mười phương đều coi trọng còn tất cả những cái còn lại như tôi nói vì cái căn cơ của mỗi người khác nhau cho nên, nên, là trong đầu của mỗi người nó cái gọi là vấn đề đó, nó không giống nhau và nhiều khi đó phải nhiều khi mà thường khi luôn khi Ờ, chúng ta là tiêu pha hoang phí ờ, thời gian công sức ờ, cho những cái chuyện mà nó không có đáng là vấn đề uhm. thí dụ như có người do cái căn căn khí căn cơ tập khí nhiều đời Để mà họ coi cái cái cái cái cái, cái, cái, cái miếng ăn đó là tất cả nghèo quá mà thì coi cái miếng ăn là vấn đề có người coi cái chuyện mặt đẹp là vấn đề có người coi cái nhà cao cửa rộng là vấn đề có người coi cái nhan sắc cái ngoại hình nó là vấn đề có người coi cái tiền cái cái cái cái, cái tiếng tâm á, là vấn đề quyền lực là vấn đề tình cảm là vấn đề à, tri thức là vấn đề sự hưởng thụ những đời sống là vấn đề các vị thấy dễ sợ chưa tùy vào cái căn cơ mọi người và chỉ có một một ít rất là ít những người họ mới giải quyết vấn đề từ cái, cái, cái cội nguồn căn để của nó ừ, đó chính là làm theo lời Phật làm theo lời Phật gom cái vấn đề nó lại khi mình gom nó lại đó thì mình mới có thời gian để giải quyết nó ừ, vấn đề đó. cái những đơn giản này không phải là không hẳn là dễ dàng nha nhưng mà khi mình gom nó lại đơn giản đó ừ, thì mình mới có thời gian để mình mình dốc sức mình mới toàn tâm mình giải quyết nó còn đằng này à, do cái căn cơ khác nhau cho nên ý, mỗi người xem nặng một số chuyện mà tôi nói một số là tôi nói ít chứ còn phàm phu người nào cũng có một núi vấn đề mà trong đó đó thì một cái núi đó, đó gom lại theo đức phật chỉ còn gọi có hai thôi đó là mọi hiện hữu là khổ này mà mình lại không biết cái cái cái, cái sự thật này cho nên đó, mình cứ lặn hợp ở trong cái biển sanh tử à, mà, mà từ trong cái lặng hợp trong cái biển sanh tử đó mình có mới nảy ra một cái núi vấn đề yeah. từ cái biển sanh tử nó nảy ra một núi vấn đề mà mà cái núi đó thì cái vấn đề đó là toàn là do mình nghĩ ra thôi yeah. Yeah có biết bao nhiêu người ừ, tôi theo tôi quan sát cũng có cái lòng cầu pháp giải thoát lắm ừ, nhưng mà khi đặt chân vào ờ, làm tăng ni hay là làm cư sĩ cái chuyện mà họ quan tâm ấy nó gọi là giáo lý nó gọi là hành trì nó gọi là đời sống nội tâm nó gọi là sự phát triển những giá trị nội tại mà cứ lay quay lẫn quẩn lay quay lẫn quẩn những cái vấn đề ừ, mà nó thật ra nó không phải là cái chuyện đáng được quan tâm cho nên cho đến cuối đời đó khi mà mắt mờ tay biết gối mỗi chân trùng rồi đó à, thì lúc đó họ mới nhận ra là bao nhiêu năm trong cuộc đời đó cái mà họ quan tâm là cái gì đó cho nên cái bài giảng sáng hôm nay là tôi bắt đầu từ cái cái cái cái, cái, cái chuyện chìa khóa đó để tôi gợi ý có về một chuyện rất là quan trọng đó là tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người mà cái chốn về của chúng ta không có giống nhau và cái cái gọi là vấn đề để giải quyết của mỗi người cũng không giống nhau và mỗi người tự đi tìm lấy những cái chìa khóa để mà giải quyết những cái vấn đề mà mình gọi mình giải quyết những cái chuyện mà mình gọi là vấn đề đó ừ. thì bây giờ khi biết Phật pháp rồi cái, cái chuyện đầu tiên là mình, phải xác định cái chuyện lớn nhất cái vấn đề lớn nhất phải giải quyết là cái gì mà cái gì nó không thật sự là vấn đề thì không cần phải bận tâm đi tìm cái chìa khóa cho nó là chi mệt đó. đằng này ra chúng ta tiêu pha một đời Ừ, để mình đi tìm cái chìa khóa à, cho những cái mà thật sự bản thân nó không phải là cái ổ khóa à, cái đó mới là cái đáng để mình quan tâm không có gì đau chứ bằng mất mấy chục năm để đi đi đi dũa đi mài một cái, cái, cái miếng kim loại gọi nó là cái chìa khóa đúc vào một cái chỗ mà thật ra nó phải nó nó không phải là ổ khóa cái ổ khóa mà mình cần mở là chỗ khác chứ không là cái này Đấy. À, những cái rối rắm về gia đình à, những cái vấn đề những, những cái vấn đề của bản thân những phức loạn của nội tâm này những phức loạn nội tâm à, nó cũng từ đó nó ra mà ngay cả chứng bệnh tâm thần à, những chiếc mất ngủ à, nó cũng khởi đi từ cái chỗ là à, mình không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu thì theo ở trong cái gọi là bộ gọi là chú giải của uh, Sammo Hobino Dani uhm. tức là chú giải của bộ Wifanga đó bộ Atidam thứ hai của tạng Atidam ấy uhm trong đó khi mà giảng về ờ, cái 18 18 18 chương mà tới Samhita đó thì có 7 chương mà cái bộ này nó có tới 18 chương trong đó có một cái chương mà nói về duyên khởi đó để xuất sắc lắm rồi về giảng xuất sắc tức là tùy vào cái căn cơ của chúng sinh hễ là phàm phu thì ai cũng có vô minh hết vô minh nghĩa là không biết bốn đế đó ừ, không biết mọi hiện hữu là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ ừ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa ừ không biết cái đó cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là làm thiện làm ác ừ. vì không biết mọi thứ là khổ cho nên mới có nảy là cái cái, cái, cái, cái phân biệt vọng tưởng là cái này là ngọt cái kia đắng và vì à, chạy trốn cái đắng mà đi tìm cái ngọt đó cho nên người ta mới làm ác làm thiện à mới có người làm ác làm thiện đứa ngu thì nó làm bậy còn đứa mà cũng khôn chút nữa nó làm điều thiện rồi cái cái cái, cái đứa ngu thì nó lưng hồi ở trong mấy cái cõi đọa còn đứa khôn chút thì nó lưng hồi trong mấy cái cõi nhân thiên à, chỉ vậy rồi, à, chưa hết còn nữa trong cái đám mà đọa đó đó à, nó lại có nó nằm ở trong gọi là nhiều cái nhóm cơ tánh khác nhau cơ tánh là khuynh hướng tâm lý đó, đó. À, cái đứa mà coi như là sân nhiều thì nó có những cái thích ghét rất là đặc biệt mà đứa tham nhiều nó có những cái thích ghét rất là đặc biệt cái đứa si nhiều nó có những cái, cái thứ món thích ghét rất là đặc biệt và rồi cái đứa trí nhiều niềm tin nhiều nó cũng có những cái thích và cái ghét rất là đặc biệt và rung rung này thế nào cũng có người thắc mắc hỏi ủa cái căn cơ mình khác nhau nên dẫn đến cái thích ghét khác nhau cái thích ghét là cái gì thì nãy tôi mới nói đó có người thích ăn có người thích mặc có người coi trọng cái nhà ở có người coi trọng cái chiếc xe có người coi trọng tiền bạc quyền lực tình cảm tiếng tâm phải không thì hãy mình thích cái gì thì đương nhiên là mình sẽ có cái ghét ngược lại tôi nói không biết là bao nhiêu ngàn lần cái này khi mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại ví dụ như mình thích ấm thì mình ghét lạnh mình thích êm thì mình ghét cái gì mà nó không êm mình thích mịn á, mịn màng thì mình ghét cái gì mà nó nó thô nhám à nó thô ráp nó đơn giản như vậy thôi nhớ không cái hệ chính vì cái vô minh nó nó, nó thiên hình bạn trạng mỗi đứa có kiểu vô minh khác nhau đây Ừ, rồi, à, là mà tại sao có vụ khác nhau là bởi vì à, là cái môi trường sống của mỗi người do tiền nghiệp nó không giống nhau mà từ cái tiền nghiệp nó không giống nhau nó dẫn đến cái môi trường sống không giống nhau mà cái môi trường sống không giống nhau thì nó dẫn đến những cái cái, cái tư duy không giống nhau à, và mình á, với người khác đã khác nhau rồi mà mình kiếp này với kiếp khác nó cũng không có giống nhau nữa bởi vì cái môi trường đó đấy <coughs> phàm phu mà mà nghèo khổ phải không xấu xí bệnh hoạn thì nó có cái kiểu dung minh khác phàm phu mà đẹp đẽ giàu có thông minh sung sướng thì nó lại có kiểu dung minh khác à và từ cái chỗ vô minh khác nhau nên cái chuyện mà làm thiện làm ác nó không giống nhau hai đứa cùng sát sanh hai đứa cùng trộm cắp hai đứa cùng ăn nhậu thấy giống ấy, quay phim chụp hình thì giống nhưng mà cái quả nó cho khác nhau hết bởi vì cái cái cái cái nồng độ tham sân si ở hai đứa khác nhau cái nồng độ tài kiến ở mỗi đứa nó khác nhau đứa thì thường kiến đứa thì đoạn kiến đấy đứa thì đoạn kiến 3.7 mà đứa thì 7.3 đây nó khác nhau chính vì cái nồng độ thiện pháp nồng độ ác pháp không giống nhau cho nên trên cái nền tảng thiện của mình nó mình có làm ác cái ác mình không giống người ta mà trên cái nền tảng ác của mình nó mình có làm thiện cái thiện mình cũng giống người ta Đấy. rồi tới lúc trên cái nền tảng ác đó mình là ác ác mình cũng không giống người ta mà trên nền nền tảng thiện cái thiện mình cũng giống người ta có bốn trường hợp nhớ nha ừ. tức là trên nền tảng thiện thì mình làm thiện cũng không giống ai mà trên nền tảng thiện của mình cái cái vốn thiện của mình mà mình có làm bậy cái bậy cũng giống ai mà cái ác cũng vậy trên cái nền tảng phiền não của mỗi người đó chúng ta có làm thiện hay là làm ác cũng giống ai mà từ chỗ nó không giống nhau cho nên nó dẫn đến cái cảnh giới tại sinh không giống nhau và kể cả trường hợp có cùng một cảnh giới tái sinh thì cái nơi chốn trụ xứ không giống nhau mà dầu có cùng một trụ xứ thì có hoàn cảnh cái thân phận cũng không giống nhau nha cùng làm con chó con heo hết trong cùng một cái chuồng trong cùng một gia đình <coughs> nhưng một con <coughs> à, thì nó khôn con nó mới khôn con được chủ thương con chủ đem đi nhậu có không có tôi thấy hình như có rồi cũng là chó nhà giàu ấy mà nó lúc mà nó đẻ ra có con chủ giữ lại nuôi tiếp tục cho giàu hưởng giàu có một đứa đó cũng chó nhà giàu mà đẻ ra chủ nhìn không khoái chủ đem đi cho người ta mà cho nhầm ai một là cho nhầm cái đứa nhà nghèo về ăn cơm nguội thấy bà nội hai là chủ đem đi cho nhầm cái thứ mà nó bợm nhậu nó thấy nó thấy trên 5 kg là nó đem ra nó xử ừ, thấy chưa cũng là chó nhà giàu đó có một cha một mẹ đó yeah, con chó đó. con người cũng, cũng, cũng bị hiểu mà một cha một mẹ không tôi có biết những cái gia đình mà coi như là giàu sang trí thức cả nhà đều dân gọi là tốt nghiệp đại học hết và tự nhiên lọt một đứa nghiện ngập hoặc là lọt ra một đứa tự nhiên nó nó nó, nó bị bị bị bị bị, bị, bị, bị cái chuyện lụy tình cả gia đình ai cũng sung sướng cái mình đó tình yêu đầu đời bị lừa dối tình yêu thứ hai đối phương chết sớm tình yêu thứ ba thì coi như là nó héo úa tàn phai tim nó thương tật say xước rồi còn nữa mà yêu rốt cuộc cả đời chỉ khổ về chữ tình mà trong khi đó cũng được ăn học mà chỉ vì một chữ tình cuộc đời tan nát tan nát rồi có người cũng sinh ra trong môi một môi trường rất là ngon lành cái gì cũng như anh em chỉ còn con cái tội thôi nhỏ nhỏ xíu mới có 18 tuổi mà, mà phải đi bệnh viện mổ 8 lần tiêm thòng thấy chưa thấy chưa một một gốc ra cho nên do cái vô minh khác nhau khuynh hướng tâm lý khác nhau cho nên cái hạnh nghiệp nó khác nhau và từ đó mỗi người có một núi vấn đề khác nhau và do không hiểu Phật pháp cho nên chúng ta mới đặt để ờ, cái này là vấn đề cái này là vấn đề rồi từ đó mới đi tìm cái chìa khóa để giải quyết vấn đề đó và chính vì cái nhận thức ờ, sai lầm trong cái chuyện cái này là vấn đề hay là không phải vấn đề nó dẫn đến cái chuyện thứ hai là đi tìm chìa khóa ờ, lộn à, cái ổ này mà đi tìm cái chìa kia mở cả đời mở ra mà đâu phải mở ra rồi, rồi tỉnh ra không tiếp tục mài dũa chìa khóa tiếp Đấy. hôm nay mà mỗi ngày mình đi cài như con trâu là để gì để đi mài cái chìa khóa yeah đi mài đi mài trước đây trong một thời gian tôi nói rằng tôi kể cho các vị nghe cái chuyện mà hai con một hộp á, sáng mà bà con hỏi đi đâu đó nó đang đi khiên gạo hai con một hộp Đấy. bây giờ nó lại có một chuyện khác tức là mỗi lần mà bà bị sáng sớm mà bạn bè gọi phone hỏi các vị đi đâu các vị nói là đi mài chìa khóa sáng nào bác sĩ đi vào phòng mạch à, dược sĩ đi ra phật ma si Đấy. tiểu thương đi ra tiệm ra quán buôn bán đứa bán vé số là cầm cọc vé số lên lên đường để đi bán vé số đứa ăn mài cầm cái thao đi ra ngoài chỗ đông người đi đi ăn mài bác sĩ thì đi vô bệnh viện vô phòng mạch tưởng sao tất cả đều giống nhau một điểm là đi mài cái chìa khóa đi mài cái chìa khóa để giải quyết một cái ổ khóa nào đó để mở những cái ổ nào đó mà từ nãy như nãy tôi có nói có nhiều cái nó không có đáng để mình xem nó là cái ổ khóa cho nên mình cũng không có nhất thiết mà phải là tiêu pha hoang phí cái thời gian công sức để mà đi tìm cái chè mà chọn cái đó làm cái gì Đây, nhưng mà vấn đề mình mình không biết ừ. cho nên Đức Phật đã xác định lại là, trong vô vàng những cái rối rắm của thế gian như là ở trong kinh uh, kinh gì ta kinh trường bộ ấy kinh đại bát niết bàn ấy Đức Phật ngày dạy rằng do không hiểu bốn đế cho nên ta và các ngươi vô số kiếp đã lăn trôi luân hồi do vô minh mà tha mái ừ, chi phối nên, nên ờ, chúng sanh nó rối rém rắm như canh hẹ các vị mở ra trong ờ, trong trong trong trong trong trong trong trong ờ, trong trong đó nói trong đó họ cái canh hẹ là ngôn ngữ của mình còn trong đó là nó là giống như một, một bụi cỏ dài vậy đó à, nó rối như bụi cỏ dài nó rối đủ thứ vấn đề trong đó thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui lăn lóc ở trong cái thiện ác buồn vui để giải quyết cái khổ này để đi tìm cái vui kia chuyện gì mình cũng làm và từ đó nó, vấn đề nó nảy ra vấn đề cái rối rắm nó nảy ra rối rắm các vị biết các vị tháo chỉ các vị biết mà tháo chỉ tháo kẽm các vị biết không có biết đường tháo đúng càng tháo nó càng rối càng gỡ nó càng rối đấy mình cũng vậy càng gỡ càng rối nghèo không biết ăn phận đi vay vay vay nóng của đám xã hội đen rồi từ đó nó bị tụi nó tới nó đòi siết lúc nó siết nợ thì sao ta một là nhảy lầu chết còn không nữa thì không có lầu để nhảy thì sao ta là bắt đầu đi gọi là dây vô cái đám tội phạm để đi kiếm tiền trong con đường nhanh nhất mà hồi đầu số tiền nó nhỏ lắm nhưng mà do mình ngu từ buổi đầu hết chỗ mượn đi mượn xã hội đen từ, từ cái chỗ mà tụi cho vay nặng lãi nó tới nó, nó đòi gắt quá bắt đầu mới lại đi giải quyết bằng đám xã hội đen để nhảy vô trong cái cái cái, cái ba cái tội tội phạm nhảy vô làm tội phạm đi buôn lậu ma túy rồi vô trong đó rồi sống chui sống nhủi rồi mà người ta bắt được cũng phiền người ta không bắt được thì cũng khổ sống chui sống nhủi sống trong sợ hãi như vậy có nghĩa là để giải quyết cái rắc rối này để đi tìm đến cái rắc rối khác là chỗ đó, đó. đa phần chúng ta là vậy không có nhiều người để giải quyết một cái sở thích quái đản rồi nó đi bán rẻ bản thân chỉ vì một cái bóp đầm một thổi son một lọ nước hoa mà đem cả cái thân phận hồng nhan cái mình đem trao gửi cho một cái thằng không ra gì chỉ vì nó có tiền thôi đó là giải quyết vấn đề bằng cách là ờ, là giải quyết vấn đề bằng cách là đẻ thêm vấn đề nhiều lắm quý vị nhiều lắm nhiều lắm ờ, tôi ờ, nghĩ tu là tu tâm chứ phải tu tướng nhưng mà tại sao chúng ta cần đến thiền viện à, bởi vì đó là cái chỗ mà mọi người tạm thời tạm thời để hết những cái vấn đề của mình bên ngoài cổng thiền viện để vào trong đó quên chứ còn bây giờ đó chưa có điều kiện xuất gia mà cứ tiếp tục sống trong cái mớ bồng bông rối rắm mà hy vọng là giải quyết cái rối rắm đó, sống trong cái đống rối rắm mà giải quyết rối rắm khó lắm rất là khó cho nên tạm thời chưa xuất gia được thì phải nghĩ đến một cái nơi chốn nào đó lâu lâu mình gửi mình vào đó ít lâu này cho nên tôi vẫn thường nói đối với cái điều thiện đó chưa có kết hôn thì cũng phải biết đính hôn tức là chưa xuất gia được thì cũng tỉnh thoảng biết đi thiền viện biết nuôi chí tu hành sau này nuôi chí ly dục thì đó gọi là chưa có kết hôn cũng phải biết đến hôn còn đối với điều ác chưa có ly dị được thì cũng phải biết ly thân có nghĩa là chưa có xé hôn thú thì ít ra phải biết ngủ riêng đứa một phòng cho nó, nó đỡ rối không chứ mình đừng có nói là chưa có ly dị được chờ con lớn nó ly dị mà giờ tiếp tục ngủ chung giường nữa là nó phiền lắm nó khó ngủ lắm tôi chưa có gia đình nhưng mà tôi hình dung cái cảnh mà tôi ngủ với cái người mà ngái là tôi đã thấy ghét rồi ngủ với người có mùi là tôi đã thấy ghét ngủ với người mà đầu gào không sáng ngủ dậy mà đầy một gối trắng xóa như là tuyết rơi trên đỉnh tuyết sơn đó là tôi đã gào là hôi người có mồ hôi giấm mồ hôi muối không mồ hôi dầu á, rồi ngủ người hay ngáy người nghiến răng người chảy nước miếng nổi chừng đó thôi những vấn đề sinh học là mình đã ngáy ngủ chung không được nói chi là những người mình đang lấn cấn đang lợn cận cái vấn đề về tình cảm về, về vấn đề tâm lý làm sao mà ở gần cho nên à, trong thời gian chờ đợi tòa xử ly dị hắn à, hai đứa hai phương thì trước mắt thôi thì đứa ông phòng ly thân rồi ít nhất người hoặc là khá nữa đứa nhà à, cũng được và đối với cái điều bất thiện ấy, thì trước khi ly dị phải biết ly thân đối với điều thiện trước khi kết hôn thì cũng phải biết đính hôn là chỗ đó bởi vì chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề ngay từ cái nền tảng là tránh xa vấn đề à, người ta có nói có nhiều cách để giải quyết một vấn đề lắm một là mình đối diện với nó đây mình đối diện với nó hai là mình ờ, là mình ờ, thay đổi nó và ba nữa là mình lẩn tránh nó à, một là mình trực diện giải quyết hai nữa là mình thay đổi tình hình và mình nếu là thứ ba cũng được á thì mình gọi là đó là lẩn tránh nó có nhiều cách giải quyết vấn đề chứ không phải lúc nào ờ, mình ờ, cũng phải đem cái chuyện đối đầu hoặc cũng không phải lúc nào mình cũng đem cái chuyện mà lẩn tránh ra không mà nó có tới ba cái giải pháp để giải quyết một vấn đề một ờ, là mình trực diện nó mình nói thẳng lên nó để mình giải quyết hai nó là mình gọi là hoán chuyển tình thế à, thay đổi tình hình à, thay đổi cái cục diện thứ ba nó là tránh mặt luôn lẩn tránh nó có nhiều cách để giải quyết vấn đề và như tôi nói hồi nãy giờ thì tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà cái vấn đề của mỗi cá nhân không giống nhau và từ đó cũng vì cái căn cơ không giống nhau cho nên là cái, cái cách mà đi tìm cái giải pháp của mỗi đứa cũng không giống nhau đây không giống nhau và từ cái chỗ cái giải pháp của giống nhau là mình lại là tiếp tục đẻ ra những vấn đề đề khác yeah, tức là khi mình đã sai đó từ cái sai này nó dắt tới cái sai khác nó giống như chữa bệnh vậy đây bác sĩ biết bác sĩ dược sĩ họ rành này lắm uống lộn thuốc nó là nảy ra vấn đề khác uống sai thuốc à, mình chữa bệnh A mà uống sai thuốc nó, nó nảy ra bệnh C bệnh F bệnh N này bệnh N bệnh bệnh là bệnh bệnh là bệnh vô tận ấy khổ vậy đó cho nên là coi chừng đó, cẩn thận đó, giải quyết vấn đề mà không khéo là là nảy sinh vấn đề thì như tôi quay lại cái đề tài nãy tùy vào căn cơ của mỗi người mà chúng ta có tất cả là bốn cái cách giải quyết vấn đề cách thứ nhất là có những chúng sinh trong đời này à, vì trốn khổ tìm vui vì tham sống sợ chết mà chuyện bậy nào cũng làm hết à, trốn khổ tìm vui à, tham sống sợ chết mà chuyện gì cũng làm hết ừ, bậy bạ cỡ nào cũng không, không quan trọng đó là cách giải quyết vấn đề theo gọi là cách một này cái cái loại thứ hai đó là tập trung vào cái điều thiện nói thẳng cái tên luôn là thập thiện tức là biết bố thí biết nghe pháp biết phục vụ à, biết phục vụ biết phụng sự chúng sinh thì biết làm từ thiện xã hội cả ngày là biết kinh kệ chuông mỏ lần chuỗi hơn áo lam pháp danh giới điệp tùm lum hết đại khái có một cái vẻ ngoài mà tu hành gây gớm đó nhưng mà lòng chưa có ly dục à, chưa có chịu thấy rằng đó cái đời sống mà còn thích còn ghét là khổ mà chưa thấy được cái chỗ đó Ờ, họ chưa thấy họ chưa có sợ được cái thích và ghét là là chưa được họ biết phải biết sợ cái thích và cái ghét mà đằng này họ chưa biết họ, họ khá hơn lợi một lợi một là cấm đầu ở trong cái ác cái loại hai là biết lánh ác hành thiện nhưng mà chưa có biết sợ trong cái đời sống là vật dục mà chưa biết sợ cái hạng thứ ba đó là ly dục tu tập thiền định cái hạng này hiếm nữa càng lên cao nó càng hiếm dần ly dục sống đúng thiền định tìm vui và tìm quên tìm vui và tìm quên trong cái đời sống thiền định chết rồi không có về các cõi nhân thiên dục giới nữa mà đi về các cõi phạm thiên này, sắc và vô sắc ừ, đó là hạng thứ ba cái hạng thứ tư đó là họ thấy rằng ấy, làm ác là bị đọa là khổ đã đặt mà làm thiện á, mà để mà quẩn quanh trong các cõi nhân thiên á, cũng không khá gì mà đi về các cõi phạm thiên đó được bao lâu rồi cũng phải rớt trở về cái đơn vị gốc cho nên cái hạng thứ tư này đó là nghe lời Phật nghe lời Phật dạy à, tu tập niệm xứ ừ, cầu giải thoát ừ, cầu giải thoát cầu giải thoát thì tổng cộng là bốn hạng tức là bốn hạng này có bốn cái cách giải quyết vấn đề khác nhau và cái gọi là vấn đề trong đầu của bốn hạng này cũng không giống nhau không giống nhau không giống ừ do cái cái chuyện mà nhận thức vấn đề không giống nhau cho nên cái nhận thức về giải pháp cũng không giống nhau và từ đó nó dẫn đến cái chung cục không giống nhau đừng có trách tại sao tại sao đừng có trách tại sao mà tôi khổ hoài tại sao mà tôi không được như người ta lý do là từ ngay trong cái nhận thức căn bổn của mình ý, căn bổn căn bản của mình ý. mình đã sai ừ, sai ở trong pháp cú có một câu rất là quan trọng sản ừ, phẩm đầu tiên ý. Ừ thấy vấn đề, cái đáng gọi là vấn đề đó thì lại thấy nó không phải là vấn đề mà cái à, vấn đề không thấy nó phải là vấn đề mà cái không phải vấn đề lại thấy nó là vấn đề thì cứ quẩn quanh trong hai cái đó thì muôn đời không tìm ra được cái giải pháp cho vấn đề đó là cái bản dịch của tôi còn cái bản dịch trong tiếng Pali đó cái cái chữ cái bản gốc tiếng Pali là chữ Sarat là cái cốt lõi ừ. thấy cái cốt thấy cái, cái xem cái cái chuyện quan trọng á cái chữ Sarat là cốt lõi nghĩa đen nghĩa bóng là quan trọng thấy cái chuyện coi cái chuyện quan trọng là điều không quan trọng mà coi cái chuyện không quan trọng là quan trọng thế là cái cần phải giải quyết thì không chịu giải quyết mà cái không cần giải quyết thì cắm đầu gục mặt để tìm cái phương hướng giải pháp để giải quyết thì hỏi cuộc đời sao khá nổi ừ, sao khá được như tôi còn nhớ hoài cái chuyện anh đó anh bị một cái chứng một cái một cái hội chứng tâm lý rất là lạ chuyện này tôi cũng kể cũng nhiều lần lắm có nghĩa là mỗi lần mà anh lên giường anh ngủ anh sắp anh mới giường anh thấy à, bình thường đi ngang cái giường nó không có gì hết mà mỗi lần anh sắp lên giường là anh có cảm giác, là nó là có người dưới giường có thọ tay nắm chân mà đó nhớ chuyện đó không đó. lần nào anh, anh sắp lên giường là anh có cảm giác là có người có ai nó dưới sàn ấy, thò tay nắm chân anh sợ lắm mà mỗi lần sắp lên giường ngủ á, anh cứ ngại mà trên giường muốn thò cái chân xuống là đi anh cũng ngại là cái gì anh thò xuống là có cái đứa nào với nó thò tay nó nắm chân anh, anh khổ lắm cái là sắp lên giường thì là, là lòng nó thập phòng thấp thỏm mà lên giường rồi mà muốn đi toilet cũng thập phòng thấp thỏm lòng cũng cứ yên cái nằm mà cứ nhớ đến lúc mà phải rời cái giường nó lo lắm cuối cùng anh đi đến gặp bác sĩ bác sĩ bác sĩ gia đình không thấy ngán quá mới đẩy vào bác sĩ tâm lý đẩy vào bác sĩ thần kinh toàn là dân ờ, chuyên gia expert không đó ông này ông kia tìm đủ cách giải pháp về thuốc rồi ông này đưa ra ờ, giải pháp tâm lý liệu pháp tâm lý liệu pháp y học tâm linh mất thuốc men không có nào được cuối cùng thì anh mới khổ tâm quá thì gặp thằng bạn tình cỡ gặp thằng bạn dốt bạn gặp xích lô bạn hỏi xích lúc này mặt mày xanh lè nó không có ngủ được rồi mới kể bạn nghe bạn nói cười cái kỳ nó tao học mới có lớp 3 tao không phải bác sĩ nhưng mà tao thấy cái chuyện mày đơn giản lắm mà về mày chưa cưa ở chân giường là đâu có đứa nào trốn chứ được nữa <laughs> tao mới học lớp 3 nhưng mà tao thấy không có bác sĩ với y tá gì mệt dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp tao là lớp 3 là tao xách cái cưa tao phàn bốn cái cẳng giường tao cưa sát chỉ là bà cố nó nó đốn không có nổi chuột chung ngọn lọt dán chung ngọn lọt lấy gì mà chung người nào mà chung ma nào mà chung thấy có lý anh giờ anh cưa phăng nó bốn chân vừa trời từ đó là sao anh ngủ như heo anh ngáy như bò mập như con gấu là coi như là, là đơn giản là giải quyết vấn đề giải quyết đúng vấn đề là nó ra à, khoái câu chuyện đó lắm khoái câu chuyện đó. thì chúng ta cũng vậy à, có nhiều cái chuyện nó có đáng à, nhưng mà nâng nó lên thành vấn đề à, mình nâng nó lên thành vấn đề à, chỉ vì một vết nám trên mặt thôi ưu tư lo lắng đủ điều mà đôi khi có biết bao nhiêu chuyện má ba già yếu không ai lo rồi anh em dòng ngõ bà con bạn bè láng giềng đồng nghiệp nhiều người cần giúp đỡ mình mình lo mà mình chỉ lo có mới nám được mặt thôi có cái đó hợp tôi biết có rồi chỉ vì một cái cái cái túi sách một cái túi đồ hiệu mà mình thích quá mà bây giờ mình đang mình canh mà coi như nó, nó giảm phần trăm đó bao nhiêu trăm làm đi mua bữa ăn rồi cứ nhớ nhiều đó sáng chiều lái xe ngang coi nó có giảm nữa không bị giảm mấy cái Black Friday mình canh Black Friday mình mua cái này mua cái kia mà trong <coughs> <coughs> cuối thu thì chờ nó nó về nghèo mà cuối thu thì chờ nó giảm giá đồ thời trang mùa thu cuối hè thì chờ nó giảm giá đồ mùa hè mà cuối đông thì chờ nó giảm giá đồ mùa đông để mua mà tưởng sao mua xong tới cái mùa năm sau á cái thấy nó nó nó nó để vấn đề cái nó không biết phải giải quyết cái đống mà lỡ mua phải làm sao mà cả đời cứ xoay quanh xoay quanh xoay quanh dạ, xoay quanh cái khổ đó mà thật, thật sự nó phải là vấn đề nhưng mà mình khi mình nâng nó lên thì vấn đề là, là, là tự mình đã gánh một cái ờ, gánh nặng ảo giác và đi tìm một cái chìa khóa để giải quyết vấn đề nó lại cũng là cái chìa khóa ảo giác nữa ghê như vậy đó này cho nên là tôi quay lại bài giảng của tôi này tức là tùy vào cái căn cơ của mình à, mà mình gọi là, là, là, là, là coi cái gì là vấn đề à, là đi tìm cái cái giải pháp cho cái vấn đề đó và phạm nhân cái khác thánh nhân cái chỗ nào đấy phạm nhân khác thánh nhân chỗ nào nhiều lần tôi nói khác nhiều lắm ví dụ như hôm tôi có nói phàm phàm nhân á không tin lắm cái điều mình hiểu chỉ vì mình không hiểu lắm cái điều mình tin đấy vậy vì không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu nó cứ vòng vòng vòng còn thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu đấy và chưa nó còn nữa cái đặc điểm của thánh nhân là gì thánh nhân mà bậc thấp à, bốn tầng không sơ nhị tâm tứ quả đấy thì ở trong Pali đó có xài cái chữ rất là hay đó là chữ chữ Bhavana Bhavana ừ, Bhavana có nghĩa là nâng cấp ừ, nhiều Việt Nam nhiều người dịch lắm tu tiếng tùm lum dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp tôi xài tiếng của trong nước à, chữ nâng cấp Bhavana là nâng cấp ừ, có nghĩa là thánh nhân chỉ có nâng cấp thôi còn vàm vô mình đó là vừa nâng cấp mà vừa chỉnh sửa rồi có khi còn đọc hết xe lại nữa chị nam phạm vu có màn đọc hết xe lại <laughs> chỉnh sửa là còn đỡ ờ, rồi còn repair là còn maintenance là còn đỡ còn việt nam còn vì phạm vu mình còn có chiêu mà <laughs> đọc hết xe lại nữa có cái vụ đó nữa nha dạ. và trong rừng thế nào cũng có người mới hỏi tôi hỏi vậy cái chữ chữ chữ chữ chỉnh sửa chữ nâng cấp chữ nâng cấp Bali là ba banana ờ, còn cái chỉnh sửa là cái gì có có Bali có có tại vì dốt quá biết uống chú cà ta ừ, uống chú cà ta chủ cái ta nghĩa là chỉnh sửa là sửa cho nó ngay nó có lẹp bên này nó lạc qua bên kia nó lẹp nó trên nó lẹp nó trên bên đây nó lệch qua bên kia Đấy. mà bây giờ mình sửa cho nó ngay rồi ú chú cà ta ú chú tức là ngay là thẳng direct là straight còn cái kata là từ cái động từ cái roti là làm cho nó ngay làm cho nó thẳng cho nên ấy, nó có những cái chữ mà tôi rất là thích tôi rất muốn dịch cố ý dịch cố muốn cố ý muốn dùng mà sợ dùng chúng chữ ví dụ như cái chữ sao bắt cát Ờ, trong kinh dịch là thính văn mà tôi rất muốn dịch là cái chữ thính giả vì chỉ sau cái nghĩa là người nghe Đấy. và cái chữ uh, chú cà ta nó là chỉnh sửa đó thật ra nó có cái chữ rất là hay mà bây giờ tôi tôi dục dịch cái chữ đó là người ta chửi không còn nước non nào đó là chữ chính trị chính trị là làm cho nó nghe cho nó thẳng chính là thẳng trị là điều chỉnh sửa trị giống như trị quốc vậy đó dạ. trị quốc trị an trị thủy trị thủy là sao ta thì thủy tức là nước chảy tầm lum hết bây giờ mình mình đắp đê mình be bờ mình đào mình sâu cho cái dòng nó đi theo ý mình muốn gọi là trị thủy à, trị là, là, là điều chỉnh à, mà chính trị cái này chỉnh cho nó ngay có khỉ gì đâu mà nó xui một chỗ là bây giờ cái chữ đó là đã bị tay nó gọi là politics và thằng Nhật thằng Tàu nó dịch là chỉ chính trị bây giờ mình chỗ chúng ta mình chỉ là chính trị thì kỳ quá chứ các vị hỏi tôi tu hành có quan tâm chính trị không tôi nói có nhưng mà chỉ chính trị tôi hiểu thì nghĩa của tôi à hiểu thì nghĩa tiếng phạn à chính vậy là út chút gặp à ta nghĩa là chỉnh cho nó ngay chỉ có có khi bóc vậy chỉnh cho nó ngay theo đường chánh đạo chánh đạo là gì là đi đúng theo chân lý chân lý thì chỉ có một thôi còn cái mà giống chân lý nó tới một tỷ rồi không? cho nên nó chính trị là mình chỉnh cho nó đi ngay bóc cái con đường Chứ chính trị nghĩa thì nghĩa đen ở trong phần đạo phật hay lắm hay lắm phải không ngay cho nên là mỗi người à, tùy vào cái căn cơ của mình mà có một cái vấn đề khác nhau và như tôi nói thánh nhân bậc thấp cái quãng đường còn lại để tiến đến quả vị la hán người ta chỉ có một việc để làm đó là nâng cấp nâng cấp cái gì nâng cấp cái nhìn của mình nâng cấp cái trí tuệ nâng cấp thiền định của mình này, nâng cấp cái giới hạnh của mình này, rốt ráo hơn những các vị trong rừng thế nào cũng thắc mắc hỏi nâng cấp giới hạnh làm sao giới hạnh mà bậc thấp tức là chỉ trước có gọi là trang nghiêm thân khẩu thôi cái giới với cái giới mà bậc cao là phải trang nghiêm cả cái ý nghiệp nữa uhm. trang nghiêm thân khẩu là không để à, là không nói không có làm cái gì để phạm giới thì cái đó là giới giới bậc thấp còn cái giới bậc bậc bậc trung á là tránh làm tránh nói những cái mà dầu luật chưa có kể tên ra để cấm vẫn tránh luôn ví dụ như ờ, cứ ăn rồi cái alo người này alo người kia email messenger viber rồi Zalo rồi trong nước có email là liên lạc cái đó luật không có cấm nhưng mà theo cái tinh thần giới lực bậc trung á, thì phải tránh luôn cái giới lực bậc hạ là tránh những cái lực kêu tránh giới lực bậc trung á, là tránh uh, những cái mà giới lực không không có cấm nhưng nhưng mà nó là những cái thân nghiệp khẩu nghiệp mà là khổ mình khổ người hại mình hại người là tránh giới lực bậc thượng á, là ngay trong cái ý nghiệp Ừ, ngay trong ý nghiệp ừ, ngay trong ý nghiệp có nghĩa là, là tham sân si là tránh đã đành mà lìa luôn cả cái tâm dục giới rồi, rồi lìa luôn cả cái tâm sắc giới lìa luôn cả cái tâm vô sắc lìa đến cái là chán lìa đấy là chán ừ, chán chán cái tâm dục chán cái tâm sắc chán cái tâm vô sắc và cuối cùng là chán mọi hiện hữu chán mọi sự tồn tại mọi hình thức tồn tại của danh sắc cái đó là bậc thượng đó giới mà định nghĩa như vậy là bậc thượng rồi trong kinh có vị hỏi tôi kính nào kính nào dạ pháp Baptist Savida cái chữ chương gọi là giảng về giới chứ là si lắm mà gia nha si lắm mà gia nhàn đó tức là cái trí mà có từ từ giới đó, thì cái giới đó, đó nghĩa gì cái cái góp à, cái giới mình nghĩa là ba cấp như vậy đó thì nó mới nó mới nó mới kết nối được với cái trí còn cái giới mà mình hiểu theo nghĩa của mình là giới bậc hạ không à tức là là chỉ trang nghiêm thân nghiệp khẩu nghiệp mà theo cái gì luật đã giới luật đã hướng dẫn cụ thể giống như không được sắc xanh không được càng ờ, ờ, thưởng thức vũ ờ, nhạc kịch ví dụ không được phấn son hương liệu mỹ phẩm nữ trang ví dụ đó là là tránh những cái mà giới luật quy định cụ thể đó mới bậc hạ thì còn bậc trung là tránh cả những cái luật không cấm nhưng mình biết là nó không nó không có lợi cho mình cho người cho đời sống nội tâm tâm linh Đấy. và cái thứ ba mới ghê tức là không có bị không có chẳng những thân nghiệp khẩu nghiệp mà cả cái ý nghiệp nữa người đó gọi là cái tinh thần giới học mà bậc thượng nhớ nha thượng rồi thì ờ, là nãy giờ nếu mà các vị tinh lý các vị thấy tôi đã mở ra một cái bức tranh ờ, gọi là toàn cảnh về cái chỉ riêng cái chữ vấn đề đó à, vấn đề à, cái ý thức về vấn đề ý thức về vấn đề à, và cái con đường cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó ở mỗi chúng sinh nó khác nhau nãy thì giờ tôi có nói có bốn giờ mình thấy ờ, khi mà, mà cái căn cơ mình thấp quá đó thì mình coi cái nhu cầu vật chất là vấn đề có người coi cái chuyện tình cảm gia đình tình cảm nam nữ là vấn đề Đấy. có người coi cái chuyện giàu nghèo là vấn đề có người coi cái chuyện mà xã hội khen chê khinh trọng là vấn đề Đấy. nhưng mà ở một trình độ cao hơn thì người ta thấy rằng còn quẩn quanh nữa trong cái thế giới vật chất còn thích uh, sướng sợ khổ ừ, thích đẹp ghét xấu này thích ấm êm mà sợ đối lạnh là chưa khá phải đến cái cảnh giới thứ hai đó là cảnh giới chỉ sống trong sống nội tâm tâm định thì ly dục chỉ nhớ bao nhiêu đó mà hãy ly dục là trước mắt là ly lìa khổ hãy ly dục là phải lìa khổ nhưng mà mình nhớ ly dục là lìa khổ nhưng mà chỉ lìa được một ít khổ và chỉ lìa được một cách tương đối thôi tương đối thôi. khi mà mình tu giới đó thì mình lìa được một ít khổ thôi bởi vì khi tu giới là mình chỉ trừ mình chỉ tránh được một số cái ác một số bất thiện cho nên mình chỉ tránh được một số ác khổ thôi nha tu giới đó trong tinh thần giới học thì mình chỉ tránh được một số ác cho nên mình chỉ tránh được một số khổ khi mà tu định á, mình lìa hẳn những cái lòng đam mê trong cái vật chất thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái khổ liên hệ đến vật chất không còn nữa đó là lý do tại sao mở cái tầng thiền mà, mà, mà tứ thiền của của của đấu đại đó cái tầng tứ thiền tầng tam thiền là không còn hỷ ưu mà tầng tứ thiền không còn khổ lạc là chỗ đó này nhưng mà chỉ có tu tuệ tu tuệ này là giải quyết toàn triệt tất cả cái ác à cho nên nó mới giải quyết được tất cả cái khổ nhớ nha cái cái ác mình tránh được bao nhiêu thì cái khổ mình cũng trừ được bấy nhiêu nhớ cái đó thì tùy cái cấp độ tu học mà chúng ta hãy cứ nâng cấp cái thiện thì cái ác nó bị rơi bị rơi nhưng mà tôi, như nãy tôi vừa nói chỉ có bậc thánh hữu học từ sơ nhị tam quả đó thì họ mới họ cái công phu tu hành họ chỉ còn là mọi là một chữ đó là chữ bhavana cái là nâng cấp còn cái phạm vu của mình đó, có cái phải nâng cấp mà có cái phải chỉnh sửa mà nó đau đớn thay cái chỉnh sửa thì nó quá nhiều còn cái mà nâng cấp thì không có bao nhiêu có mới nâng thì nó không có lấy gì nâng không ví dụ như bây giờ mà lỗ mũi nó thấp thấp mình mới nâng còn giọng thứ nó đẻ ra mình nó bị không có cái cái sống lấy gì mà nâng nó, nó đút nguyên miếng cao su đó nó nâng chứ còn có cái đâu có cái bẩm sinh nó không có cái cái, cái xương này là có mấy người các vị có thấy mà hàng mặt tử không mấy người mình cùi đó cái số mũi nó có lấy gì mình ăn ừ. nhớ cái đó cho nên phải có mình ăn cho nên ở trong ờ, bây giờ mình quay lại nha ở trong ờ, gì ta ở trong cái bộ quý phăng gái bộ đó từ thiết tha lắm từ thiết tha cái bộ đó lắm kinh điển là bộ nào cũng thiết tha nhưng mà đặc biệt trước mắt này, trước mắt là trong make lớp intensive tôi đặc biệt muốn giảng trước mắt là ba bộ ừ. tôi đang giảng cái bộ bát samhita mất cá Ờ, rồi sau 7 chương của bộ này tôi muốn giảng qua 18 chương của cái bộ Sammo Hapino Nani đó là buổi quý phần thứ hai và sau đó tôi tiếp tục tôi giảng 500 ờ, vấn đề ờ, giáo lý về dị kiến của bộ Katha Bách Thủ tức là bộ, bộ luận điểm của Atidam tôi thiết ta thì làm sao làm cho đến 55 tuổi là kim bồn tỷ thủ rửa tay không có dạy nữa thì tôi quay lại ở trong 18 chương của bộ Sammo Hapino Nani thì có một cái chương mà 18 ừ, chương nói nhiều về nhiều vấn đề nãy từ tôi nhắc qua cái chương về duyên khởi đó trong đó cho biết là tùy vào căn cơ của mỗi chúng sinh mà cái vô minh nó khác nhau và từ đó cái hành nó khác nhau cái ái khác nhau à, và cái ái khác nhau nó dẫn đến cái nghiệp hữu khác nhau và dừng nghiệp hữu khác nhau nó dẫn đến tái sinh khác nhau và bị tái sinh khác nhau cho nên cái vô minh khác nhau mình cứ vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng, vòng. bây giờ không biết là điểm bắt đầu nằm đâu đó khi nào mình gặp Phật pháp ra đời thì mình có chỉnh chỉnh cái vô minh mình chút đó thì nhờ vậy là là là là việc khi nào chứng thánh thì khỏi nói còn hãy còn phạm thì mình biết Phật pháp mình chỉ chỉnh vô minh mình nó khá hơn cái vô minh của mấy đứa kia chốc vậy thôi à. mà trong đó có một cái chương mà giảng về gọi là xâm mấp tha đó tức là tứ chánh cần hay lắm thì bây giờ tôi đang nói về cái chữ chỉnh sửa và nâng cấp đấy cho nên tôi buộc ừ, tôi buộc phải quẹo qua ừ, cái chương đó cái chương mà xâm mấp tha đó chương gọi là chương chánh cần hay là chánh tinh tấn ấy ừ. trong cái trường nó nói hai chuyện tức là tất cả công phu tu hành của chúng ta chỉ gói gọn trong hai chuyện thôi đó là nâng cấp và chỉnh sửa này thì ở đây ai mà trong room này mà nghe đến tứ chánh cần mà tại sao tôi gom gọn còn cái hai chữ nâng cấp và chỉnh sửa chỉnh sửa tức là út chút gặp ta còn nâng cấp đó là bà nè ừ tại sao vậy từ, từ, từ tất cả pháp môn gom lại còn ba tứ chánh cần mà tứ chánh cần thì tôi gom là còn hai chữ thôi nâng cấp và chỉnh sửa nâng cấp và chỉnh sửa chỉnh trước hết là phải chỉnh sửa trước tứ chánh cần là gì là thận trừ tu bảo thận có nghĩa là ngăn chặn những cái ác pháp chưa có đừng để cho nó xuất hiện trừ có nghĩa là những ác pháp đang có mặt thì giải quyết cho nó đừng có tái hiện là còn tu cần cái này có nghĩa là nỗ lực ừ, làm cho xuất hiện những thiện pháp chưa có đấy và bảo cần có nghĩa là ừ, ừ, duy trì những thiện pháp đã có đừng để cho nó mất thận trừ tu bảo thận là ngăn trừ là, là, là ngăn cái chưa đến mà trừ là diệt cái đang có tu tức là phát triển cái chưa có mà bảo được là giữ lại cái đã có thì bốn cái nó cộng lại nó còn có hai chữ này đó là chỉnh sửa và và nâng cấp đối với những cái bất thiện là phải chỉnh sửa không mà để tiếp tục đi trên con đường tà đạo đường ác đạo nữa thì đó gọi là chỉnh sửa ừ, như hồi nãy tôi nói ờ, chân lý chỉ có một đường thôi con chân lý đi theo lời Phật đi theo đường chánh pháp chỉ có một nhưng mà cái con đường mà nó tương tự với chân lý nó nhiều ví dụ như hồi mục đích tu hành để gì để an lạc đúng không đấy tu hành là để an lạc và bước ra đời hỏi bao nhiêu người thiên hạ giàu phật tử hay không phải phật tử đạo chúa hay đạo phật đạo hồi đạo do thái à, hỏi họ đi cái mục đích của đời sống là gì là an lạc đúng không nhưng mà nó khổ thay mỗi người có một cái kiểu tiêu chí an lạc khác nhau cái tiêu chí bị cái tiêu chuẩn cũng giống nhau Đấy. có người chỉ cần đẹp là hạnh phúc rồi có người ờ, ăn sung mặc sướng là hạnh phúc rồi có người thì nhà cao cửa rộng là hạnh phúc rồi có người nổi tiếng là hạnh phúc rồi có người gọi là tình cảm viên mãn vuông tròn như ý là hạnh phúc rồi Đấy, có người cơ bắp khỏe mạnh trùng trục hùng hục là hạnh phúc rồi đúng không có có có hết có hết mỗi người có cái niềm đam mê ờ, mỗi người có niềm đam mê ai mà hãy họ cho rằng có được cái mình thích đó chính là an lạc đúng không Đấy. và nếu mà nói mà có được cái mình thích là an lạc thì trên đời nó không biết bao nhiêu cái an lạc trong khi đạo Phật nói thật, đạo Phật nói thật theo tinh thần đạo Phật thì nó chỉ có là ba cái thứ an lạc mà cái an lạc của cuộc đời nó nói nó chỉ lọt vô con cái thôi à, chứ trong đạo Phật có tới ba thứ an lạc cái này phải ghi nha ba thứ cái an lạc thứ nhất là quả lành đây có nghĩa là hễ mà tâm thiện mà nó có mặt thì sẽ để lại cái quả lành để cho thanh tâm mình nó được sung sướng do sáu căn nó biết được ờ, sáu trần như ý không mắt thấy cái mình muốn tai nghe cái mình thích ờ, mũi ngửi được cái mình muốn lưỡi nếm được cái mình thích ví dụ như vậy ha gọi là cái, cái, cái, cái, cái hạnh phúc nó có ba cái thứ nhất là quả lành đời nó chỉ biết có cái cái đầu tiên bác sĩ tiến sĩ con khỉ móc gì ngoài đời nó chỉ biết có một thứ đầu tiên là hạnh phúc từ cái quả lành thôi có nghĩa là cái mình muốn thôi Đấy. nhưng mà cái hạnh phúc thứ hai ngoài đời không biết đó là hạnh phúc của nhân lành này mà phải là cái trình độ nào mới thấy được cái niềm vui trong cái nhân lành đa phần là chúng ta chỉ thấy sung sướng khi mà được hưởng quả lành của bố thí chứ chúng ta hiếm có người thấy được cái hạnh phúc trong cái nhân lành của bố thí đó tức nghĩa là cái hạnh phúc trong lúc cho ra nó sướng lắm mà cái trình độ rất người chúng mới xài cái chữ hơi nặng rất người nha trình độ rất người mới hiểu được cái niềm vui của người bố thí đa phần là họ chỉ vui khi họ nhận quả bố thí thôi tức là được giàu được ăn ngon mặc đẹp xe cổ nhà cửa lặp lặp lặp lặp đa phần chúng sanh đa phần tuyệt đại đa số máy tình almost là đều là là là là hạnh phúc và hiểu thì mới nghĩa quả lành không nhưng mà cái số người mà trình độ phải rất người này rất người đừng ép tôi nói nói nói cái chữ nặng nha rất người đó thì nó mới là, là biết cái niềm vui thứ hai này có nghĩa là nó vui là bởi vì nó là nó đang sống trong cái nhân lành ờ, vui vì đang sống trong trí tuệ trong chánh niệm trong từ tâm trong vô tham trong ly dục trong uh, bi mẫn lại cái trình độ như thế nào đó nó mới có thể vui được với nhân lành ờ, và tôi biết có có người họ coi nhẹ cái quả lành đó nhưng mà họ rất là nặng cái nhân lành ừ, rất là nặng họ vui vì họ đang làm thiện đang vui vì họ đang tu thiền đang có giới đang có văn văn ờ, nghĩa là biết đang lắng nghe giáo pháp đang trí tuệ đang chánh niệm chứ còn nhà cao cửa rộng họ cũng ê chề lắm rồi cái hạng này rất là khó à, khó đa phần là vui vì quả lầm chứ hiếm có người nào biết vui vì cái nhân lầm nhưng mà cái hạng thứ ba còn hiếm dữ dội nữa cái hạng thứ ba nó chán nó thấy rằng cả, cả cái nhân lành quả lầm đều là quẩn quanh trong sinh tử không mà hỏi với cái nhân quả nhân lành quả lành mà nó còn ngán thì nói gì là cái nhân ác quả ác cái gì vậy tưởng tượng đi nhân lành quả lành mà nó còn ngán mà ông hải thượng lãng ông lê hữu trác việt nam nó có một câu mà nếu mà cái câu đó mà, mà, ngày xưa mà tôi không biết gì hết mà nói cái câu đó là trong kinh uh, trưởng lão tăng kệ cái câu đó của ờ, một vị trưởng lão la hán nào nói là tôi tin liền ừ. nếu mà cái câu đó ai mà dịch của tiếng Bali rồi tôi tin liền đó mà có điều là câu này bằng thơ chữ hán của lê hữu trác hải thượng lãng ông ấy thiện diệt lãng vi hà huống ác phú phi sở nguyện khởi ưu bần việc thiện mà ta còn làm biến làm thì nói gì là việc ác thiện diệt chỉ diệt diệt xe diệt là cũng thiện diệt thiện diệt lãng lãng có rê lãng là làm biến thiện diệt lãng vi hà huống ác à, việc thiện là còn làm biến làm thì nói gì việc ác phú phi sở nguyện khởi ưu bần cái giàu là cái ta không ham thì cái nghèo nó phải là cái để ta sợ cảnh giới cao nhất cái này mới đúng là cái lời mà tuyên bố xác nhận cái trình độ tu chứng của một vị thánh rất là đúng cái ông hải thượng nào dĩ nhiên không phải là thánh rồi à, ít ra ông đã nói hộ cho các vị thánh một câu rất là tuyệt ít nhất chí ít cũng là cái thái độ tu học của một người phật tử à, đến một lúc nào đó mình sẽ thấm thía cái câu này đến một lúc nào đó trong đời mình sẽ thấy khi mà cái giàu nó phải là cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, niềm đam mê đó thì cái nghèo nó phải là cái đe dọa à, nhưng mà khi mình quá ham giàu mình mới thấy cái nghèo nó là mối đe dọa mà khi mình thấy cái nghèo nó là mối đe dọa thì mình thấy cái giàu nó là một đích đến đáng mơ ước đấy và thế là cả đời trốn nghèo mình tìm giàu ờ, đặt sai vấn đề mới đi tìm cái giải pháp cho cái cái sai đó và cuối cùng cả đời là cuối cùng chỉ được có cái hòm bằng vàng thôi maximum chôn nó hòm bằng vàng thôi Này, cái hàng chiếu sạch thứ ba mới ghê ờ, thiện mà tự nhiên họ thấy là còn làm biến làm nói gì điều ác à, thấy cứ, cứ quẩn quanh quẩn quanh ví dụ như bây giờ trong theo trong kinh đó, theo trong kinh đó nha thì đức phật và các vị đại đệ tử của ngài như ngày ngày sát lợi phất ngày mục kiện liên ngài a nan ngài ca diếp ngài ờ, u uh, urubela kasapa ngài câu hy la cọp thị tá ngày cặp ina cái tân nap lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp tất cả đều chứng thì phi tưởng phi tưởng hết tức là bên cạnh cái tứ quả la hán tất cả đều là chứng gọi là phi tưởng phi tưởng hết tất cả đức phật và bốn mươi bảy vị đại đệ tử không nhiều lắm nhưng mà đây mình mình nói cụ thể là 47 đi 47 vị tăng và 13 vị đi nha đi mình đi hàng đầu á sáu 60 vị 60 vị đại địa tử không cộng với ờ, là ờ, mà, mấy chục cư sĩ mình nói kể mình chỉ kể tăng ni là sáu chục không tổng cộng còn có 80 vị đại đương tăng thì trong đó mình thấy đấy ừ, ờ, tất cả đều là, là, là, là phi tưởng phi tưởng nếu mà mình giả định đây là giả định supposing thôi nha nếu mà các vị này không biết bạn thì không có cảnh giới nào để các vị về ngoại trừ ra cõi phi tưởng phi phi tưởng bởi vì tất cả đều chứng có tầng nó hết từ đức phật ngày a nan ngày ca diếp ngày xá lệ phát nguồn liên đều tứ phi tưởng phi tưởng hết bởi vì cái cảnh giới các ngài thì tôi đang giả định giả định với cái trình độ các ngài không còn chỗ nào để đi chỉ cái chỉ phải về cõi cao nhất đó là cõi phi tưởng phi tưởng cái tầng vô sắc cao nhất mà khổ thấy cái ngài biết rất rõ ở đây tôi không nói cái chuyện mà các ngài hết phiền não nha cái chuyện đó mình để qua bên mình đang nói cái chuyện mà giả định là đang giả định các ngài biết rất rõ rồi về đó làm cái gì 84.000 đại kiếp rồi sẽ qua đi rồi sẽ qua đi mà về trên đó làm cái gì cái phàm phu còn nghĩ về trên đó là cảnh giới đó, là cái chỗ náo thân ẩn mình giấu mặt tị nạn ừ, tị nạn sinh tử trong thời gian khá dài nhưng mà dài đây là so với cái kiếp người phù du dưới đây nè một hai chục một hai trăm năm đấy nó nó, nó, nó dài thì chỉ tám bốn ngàn đại kiếp mà so với cái, cái, cái dòng thời gian mà miên viễn thiên thu dằn dặt bất tận của trời đất vũ trụ thì tám tám bốn ngàn đại kiếp nó chẳng là cái gì hết nó chỉ là một nháy mắt của thiên thu vũ trụ chỉ là một trái đất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ thưa quý vị cái không gian và thời gian nó là cái giả niệm cái vọng tưởng lớn bé dài ngắn chỉ là cái giả niệm vọng tưởng cái trong cái nhìn rốt ráo của một cái bậc người đứng bên kia bờ giác ngộ thì nó chẳng là cái cái cái cái, cái đám ôn gì hết này cho nên các bị tưởng tượng với một cái trình độ mà tu chứng như các ngài thì cái chỗ cao nhất mà để các ngài về thì xứng đáng nhất chỉ có phi tưởng phi tưởng mà các ngài coi nó nó, nó, nó giống như một cái cái bãi đờm này chính đức phật này nói là còn một tí hiện hữu thì ta cũng cho rằng nó đáng góp như là một tí phân động vật một tí phân động vật hay là một tí phân dính những cái que cái cái cái tâm hay là một đống một bãi phân thì nó đều là phân hết một phân một bãi là bãi phân hết dầu là về trên vẫn phi tưởng hay phi tưởng thì cũng chỉ cũng chỉ là một hình thức hiện hữu nó vi tế nó sang sang hơn tí thôi nhưng nó cũng là một là phân đóng phân cũng giống như cái người mà mà mà đã sợ bệnh viện rồi thì dầu ở trong bệnh viện mà ở trên sân thượng à, của cái lầu 100 hay là ở cái tầng trệt của bệnh viện thì, đã là bệnh viện là thấy không khoái rồi ờ, không ai mà muốn ước ao có cái giường nằm trong đó hết tôi nói các vị có thể không tin nhưng mà tôi nói thiệt bệnh viện mà thứ một ngày mà phải trả một triệu đô la sang trọng cực kỳ mạ vàng gắn ngọc y tá toàn là người mẫu với hoa hậu siêu sao rồi bác sĩ rồi coi như cưng chiều tôi như ông cố nội rồi. thì tôi cũng không có ham vô bệnh viện tôi hứa bệnh viện bị không tin nhưng mà tôi xin đề nó là bệnh viện mỹ tá toàn là người mẫu không Ờ, chân dài là tới, tới, tới, tới, tới cổ luôn đó ừ. tôi không ham bởi vì lý do là trời đó cái bệnh viện cái sáng sáng dù nó lụ chân mũi chịu nó lụ cho một mũi rồi nước biển sáng chai chuyện tay tối chai mà nó làm cái đó nó chịu không nổi chịu mà nổi rồi cái chế độ ăn uống nó quái gở tôi nhớ thời gian mà tôi tôi mở mổ mổ sạn cái thằng ở bên đức trời ừ. nó ngán muốn chết luôn mình chỉ thèm một cái miếng rau luộc chấm xì dầu mà dầm ớt cho nó cay cay mà rau lan rau rau lan rau muống tiệm thái tao lâu nó có bán người ta mua cho ăn mình bên Việt Nam bên Thái Lan coi thường với bên đây mà thương lắm quý lắm đó nha mới cho dĩa rau luộc xì dầu dầm ớt cho cay mà đằng này cái chế độ ăn uống nó nó, nó lạ lắm ờ, nó phải ghi cái cái, cái giường tôi cái phòng tôi nằm là bốn giường á, thì nó để tên của tôi à, nó để để tên tôi nó để cái họ để chữ farm thôi thì cái nó để là mình thức ăn mỗi ngày là cái mâm của tôi khác cái mâm của thằng cha người bên nó chả bị cái gì tôi biết nhưng cũng nằm ở trong cái cái bộ phận mà, mà, mà Euro, urology đó bên lên bên cái bên cái đám mà tiết niệu thận gì đó à. mà trời ơi nó, thấy cái gì đâu mà quay tay mà nó nó xây nó nát thành bột rồi nó cho ăn ba cái đứa ba cái gì đó cái broccoli gì đó trời tôi lớn muốn chết mà ngày nào nó cũng cho tôi ăn mà nổi mà ăn không là tôi đã muốn trèo tường trốn viện rồi tôi nói thật ăn thôi đó là đã muốn trốn viện là muốn muốn đu cái ống nước mà chạy về nhà mới ăn thôi chứ chưa có nói cái chuyện mà trời ơi lúc nó chìa cái ống ờ, ra tôi dòm vô tôi thấy cái bịch mà tôi thấy nó máu nó lợn cợn tôi nó tôi ngán quá mà người tại nó cứ đau râm râm nó cứ giật giờ giờ nó cho uống thuốc ngủ cứ cầm canh cầm canh nó mệt nó lấy xong rồi nó cho tôi về nó để cái ống nằm trong đó hai tuần từ tới lúc mà nó rút cái ống ra tôi thấy 12 cái mặt trời nó dang ngang bởi vì như sáng ra tôi mới ngủ dậy mà sao tôi nghe nó nó nó hơi ngộ ngộ tôi đi uh, toilet ngang rồi ngộ tôi dòm thấy nó hơi lận cận tôi ngát tôi nhớ vụ máu tôi ngát quá tôi bèn liên lạc khẩn cấp với người quen nó rước nhiều tôi mới rau ôm giờ tôi uống ừ. ngát lắm bây giờ quay vô nó làm cho tôi cục năm cara nó chết tôi luôn <laughs> cho nên <laughs> các bạn tưởng tượng khi mà người ta đã coi tam giới nó là bệnh viện rồi người ta không muốn nằm cái phòng nào hết dầu vô trong cái, cái phòng riêng của bác sĩ mà, mà trưởng khoa đó, viện trưởng là có muốn nằm đó. bây giờ lên trên sân thượng lên có muốn nằm mà xuống với cái tầng hầm mà để xe bệnh viện cũng nằm nằm tầng trệt cũng nằm mà nằm tầng thứ 98 mình cũng nằm nghe nói tới cái bệnh viện là buồn ơi tôi xin chào đi chào đi uh, à, bonjour tris tris bonjour đi sợ lắm dạ. cho nên tất cả chúng sinh trong đời chia làm ba hạng hạng thứ nhất là thấy hạnh phúc ngay ở trong cái quả lành cái hạn thứ hai nó thấy hạnh phúc ngay trong cái nhân lành cái hạn này là chua lắm cái trình độ rất người tôi cố ý tôi xài cái chữ này nó nặng rất người nha rất người rất người thì nó mới thấy được hạnh phúc trong cái nhân lành và cái hạn thứ ba nó thấy không còn cái nhân quả thiện ác mới thật sự là hạnh phúc cho nên có một vị tỳ kheo hỏi ngài sẽ lại phát ừ, thưa tôn giả ờ, niết bàn không còn cảm thọ thì sao gọi là hạnh phúc thì ngài sẽ lại phát nói được niết bàn được gọi là hạnh phúc vì nó không còn cảm thọ bởi vì còn cảm thọ là còn đau khổ văn kinh chí à, ngài nói là văn kinh chí về đã chư tăng sắp ban tăng đúc thiệt bất cứ cái gì mà nó còn được cảm thọ còn được cảm giác đó đều là khổ vì sao vì nó không có bền nó không có bền một là bản thân nó không bền hai cái lòng của mình đối với nó không có bền tôi hỏi hoài mình rước về một con người hay là một món đồ một là nó sẽ bỏ mình nó đi hai là mình sẽ có ngày mình chán đó à, một là người bỏ đi hoặc là người bỏ đi bằng cách là nó bỏ mình hoặc là nó chết đồ thì nó không đồ cũng vậy một là bị mất hai là nó bị hư đó là thứ nhất là cái vấn đề về, về phía đối tượng còn cái vấn đề ở phía chủ thể là mình nè nhiều khi mà, mà mà nó chưa kịp đi rời khỏi mình đó, là mình đã nạn đó rồi Đấy. và thiếu phước tôi nhấn mạnh nha thiếu phước thiếu trí nghe cái chỗ này phải xâm lên mình thiếu phước cộng với thiếu trí dễ dàng đam mê thích thú trong những thứ rẻ tiền mà hãy mình thích cái gì mình sẽ ghét cái ngược lại do đó hãy thiếu phước cộng thiếu trí nó sẽ có cái thích cái ghét rất là rẻ tiền và từ đó nó hình thành nên cái personality của mình cái nhân cách thấp kém của mình cái này phải xâm lên người phước kém mà trí kém nó sẽ cho mình thích những cái rất là kỳ tôi nói nó tôi xin cúi đầu xin lỗi trước những người sẽ hiểu lầm tôi chứ tôi đâu có lỗi đâu tôi xin nhưng mà tôi xin lỗi những hiểu lầm tôi. ví dụ những người nhà quê tôi là gốc nhà quê chánh hiểu là tôi là phó thường dân nam bộ này. khi mình ở vùng nông thôn mà vùng sâu vùng xa đó học ít mà gia cảnh bần hàng khó khăn thì cái thích của mình nó ngộ lắm nó ngộ lắm mình chỉ mong là, là cứ nghe mưa là thích lắm bởi vì mình nghe mưa nó là mình biết là ếch lương rùa rắn nó sẽ nhiều và chỉ cần mình làm đầy một giỏ là mình thấy khỏe rồi rồi mình chỉ mong là có cá cua rùa rắn mình đem ra ngoài mình bỏ mối đầu chợ đó. Ờ, mình mới mua được cái quần tây mua được cái áo sơ mi rồi, rồi khá khá đứa nào biết trộm cổ đó thì nó có cả mới đó, chiều chiều đó ngồi ở, ở trong lai trong vùng sâu đó, hát trộm cổ với con lan con cúc mà tụi nó cũng như mình cũng hơi phèn khát nắng vậy đó hát cải lương trộm cổ để mà, mà làm quen với nó rồi lấy nhau đẻ ra bảy con chỉ mơ ước có nhiêu đó thôi mua được cái đồng hồ mà đồng hồ tàu đồng hồ thái mừng lắm Ờ, mừng lắm dùng nông thôn khổ lắm mình ở cái vùng sâu vùng xa đó khi mà cái điều kiện những cái điều kiện điều kiện về vật chất điều kiện về giáo dục điều kiện về tri thức về tư duy về tâm linh mình nó nghèo á thì cái thích của mình nó cũng hạn chế lắm ừ, và từ cái thích hạn chế nó dẫn đến cái cái, cái mình ghét cũng hạn chế lắm. mình chỉ ghét cái gì nó ngược là cái mình thích ghê như vậy đó. nha nhớ cái đó cho nên chúng sanh đa phần ấy là chỉ thấy được hạnh phúc ở trong cái mình thích thôi mà cái hạng thứ hai là hiếm lắm là họ vui trong được cái điều lành vui trong được cái nhân lành và cái thứ ba là cái hạng cực hiếm có nghĩa là họ biết chán họ biết chán cái chuyện mà tẻ nhạt lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại của cái dòng sanh tử họ thấy rằng ngay trong đời này mà giàu cách mấy thì cuối cùng cũng cơm ngày ba bữa tối ngủ một giường và mỗi lúc mặc chỉ mặc một cái quần một cái áo đầu với đội đúng một cái nón thôi không mà thấy giàu cách mấy bây giờ dầu có xài đồ hiệu đi nữa đó thì khi nào mình nhớ tới nó thì nó mới là đồ hiệu nhớ nhà ai mà là shopping shopaholicism ai mà đệ tử của tính, tính, đồ à, tính đồ của shopping phải nhớ câu này đồ hiệu nó chỉ là đồ hiệu khi nào mình nhớ tới nó chứ còn bình thường đó là mình sống với cái cái mình vải thôi không biết tôi nói chỉ mình vải rồi đây có ai hiểu không ta cái cha kiên này bây mình út biết cho mình vải không mình vải đó là cái chất liệu vải cái fabric quality đó nó hiểu là LV Gucci Chanel Prada Diễm từng biết nhưng mà cái mình nào mà mình mặc cho nó mềm nó mịn nó hút mồ hôi đó. cái đó là cái mình vải còn cái chuyện mà nó cái hiểu gì đi nữa đó, thì cái đó không quan trọng mà nhiều người đó, họ chấp nhận mặc nực le lưỡi miễn là đồ hiệu thôi và có người giữa mùa đông tháng giá vậy đó nó lạnh muốn chết mà chỉ cần được mặc đồ hiệu là sung sướng rồi nè nó có loại người nó có loại người nó khổ vậy đó. Ừ, ừ, làm ơn cho tôi ờ, nói chuyện nó hơi tàn chút tức là cách đây cũng ờ, ngẫu nhiên có người gửi tôi coi cái clip mà để là anh chàng ba trợ à, thì tôi coi cái clip tôi giật mình mỗi người quen họ gửi cho tôi thì họ hỏi tôi bên đây có lạnh không tôi nói lạnh họ nói, mới gửi tôi clip để cái, cái, cái thay đồ nó là anh chàng ba trợ thì có một uh, celebrity của Việt Nam tôi cũng giấu tên luôn ờ, đi qua Mỹ chơi mà nhầm có lúc mà cờ ly nó đang nóng le lưỡi mà chàng của tôi là coi như là khoác nguyên một cái măng tô của hiệu LV mà to đùng trời nhìn của tôi nữa tôi nhìn không mà bên đây tụi sĩ nó đang làm đấy nha mà biết cái đó quay hồi nào đó mà lúc nó đang bên nó đang nóng đó. mà, mà tôi coi mà tôi muốn đổ mồ hôi đó mà người đó ráng mặt nó vô rồi cái bạn bè nó ra thị trường nó rước nó nói thẳng luôn nó nói, anh ơi em nóng muốn chết luôn cảm thấy em mặc cái áo bây giờ em mặc được bao lỗ em mặc liền mà bên đây mặc bao lỗ cảnh sát nó bắt nó nói là khiêu gợi gợi cảm vậy em không dám chứ em thèm mặc bao lỗ gì lắm mà anh chơi cái áo này em nhìn em nhức đầu quá mà ổng tỉnh bơ nhưng mà một lát sau bỗng chịu ổng thấu lăn lén tháo rồi thì bị thấy khổ gì đó cho nên tùy vào cái trình độ mà chúng ta có những cái thích những cái ghét nó, rẻ tiền nó, nó đắt tiền và suy cho cùng sau hết trên hết đó là ở một cảnh giới cao nhất mình thấy còn thích còn ghét còn sướng còn khổ còn thiện còn ác là còn một tỷ vấn đề còn một tỷ vấn đề đấy phải thấy được như vậy đó thì mới là làm theo lời Phật được Phật nói rằng bao nhiêu năm hoàng đạo ta chỉ nói đến hai chuyện thôi cái khổ và con đường thoát khổ chỉ vậy thôi đó mới chính là vấn đề này và và đó là khi ngài thành Phật thì nói đó còn khi mà à, trong hai chục a tăng kỳ đối với ngài chỉ có ba vấn đề ừ. trong kinh gọi là bút thẩm gọi là gọi là, là, là Attachariya gọi là à, ba cái bổn hạnh đó nữa ngày ngày làm bất cứ việc làm nào ngày cũng nhắm đến ba cái abhacharya ba cái ba cái lợi hành ba cái bổn hành một là buddha abhacharya này nhắm đến cái phật quả chánh đẳng giác vô thượng điều ngự cho mình kiếp sau cho đời sau chỉ mong rằng cái phật quả thôi thứ hai nhà tattacharya là nhắm đến cái chuyện mà những người hỗ trợ mình trong suốt thời gian hành ba la mật đặc biệt là quyến thuộc này, này Ờ, cái quyến thuộc của, của chư Phật đặc biệt lắm quyến thuộc đây không phải là ờ, ờ, cùng máu mũ người quyến thuộc mà là những người đã cộng nghiệp phò tri ngay trong lúc mà tu tập <coughs> phạm phu đó gọi là nhà tát thế và thứ ba đó gọi là lô cách thế là nhắm đến vô lượng chúng sanh những ai hữu duyên mà có ngày có thể độ được thì ngày thành phần đến người độ người đó cho nên là trong suốt thời gian còn phàm ngày chỉ nhắm có ba vấn đề thôi đó là làm việc thiện lớn thiện bé gì đó ngày cũng nghĩ đến chuyện một là cái phật quả hai là ừ, trả ơn cho những người mà phò trì mình gọi là nha tóc tất thì chariya và ba là lô cấp thế chariya nghĩa là tế độ chúng sinh vô lượng không phân biệt này mà khi thành Phật rồi đó thì trên đường giác ngộ người chỉ nói có hai chuyện thôi khi đã giác ngộ rồi đó thì nói có hai chuyện đó ngày xác nhận mọi hiện hữu là khổ mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi đó là cái điều thứ nhất điều thứ hai làm sao để thoát khỏi cái cái cái cái, cái cuộc hiện hữu đó chỉ vậy thôi <coughs> mệt rồi càng tiếng nó ho ho nữa nó lây bệnh ờ, online ok tôi bảo rồi hẹn các vị lại thứ hai tuần sau tiếng nãy giờ được ồ oh, đúng một tiếng rồi dạ, con chúc quý ờ, một ngày vui dạ. Sư dạ. dạ. con kính tiên sư dạ. dạ. rồi xin chào mọi người à, xin hẹn à, vào tuần tới dạ.